cùng mình bắt tay vào làm món bánh bông lan này nha trước khi làm món bánh bông lan à, lá dứa nướng bằng lò điện thì à, quý cô chú anh chị và các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây thứ nhất là bột mì thứ hai là đường thứ ba là trứng thứ tư là lá dứa và thứ năm là khuôn để à, mình đổ bánh và thứ sáu là giấy lót bánh nha thì mình sẽ chia sẻ chi tiết đến quý cô chú anh chị từng nguyên liệu để cô chú anh chị dễ làm nha bột mì thì mình dùng à, bột mì đa dụng thì mình dùng 150g à, bột mì đa dụng nha đường cát thì mình dùng 150g à, đường cát nha trứng thì mình dùng 5 quả trứng nha 2g lá dứa đó lá dứa có màu xanh nè để mình tạo mùi thơm nha và khuôn để mình đậu bánh thì cái khuôn này á đường kính nó dao động khoảng một tấc hai nha giờ mình bắt tay vào món bánh bông lan này nha trước khi làm món bánh bông lan này thì mình sẽ đánh trứng ra trước nha rồi mình đánh trứng ra trước nha thì mình dùng 5 à, quả trứng nha 5 à, trứng gà tiếp theo là mình đánh cho tan 5 quả trứng này ra nha mình đánh tan năm quả trứng này ra xong tiếp theo là mình cho đường cát vào để mình đánh tiếp nha thì mình cho 150g đường cát mình cho vào đây để mình đánh uh, cho dậy trắng lên nha sau khi cô chú đánh à, thời gian đánh trứng thời gian khoảng 4 à, đến 5 phút thì à, trứng nó bông lên nha tiếp tục là mình đánh với tốc độ chậm nha cô chú để cho nó tan cái bọt bóng khí ra đó rồi à, như vậy là mình đánh trứng xong và tiếp theo là mình cho lá dứa vào nha thì ở đây mình có hai gram lá dứa nè mình cho vô đây để mình tạo màu nha cho nó dưới vô tiếp tục là mình đánh lên nha nhưng mà mình đánh với tốc độ chậm nha mình à, đánh à, bột xong ha thì à, cô chú chú thấy là cái bột mình chọn lá dứa thì nó ra màu xanh ha và tiếp theo là mình chọn bột mì nha rồi tiếp theo là mình gây bột mì ra nha thì mình dùng 150 g bột mì mình gây ra cho nó mịn nha mình gây ra cái tô bột riêng nè hoặc là cô chú cứ gây vô chung luôn cái thao bột mình mới vừa đánh lên cũng được nha mình gây riêng nha để mình lấy cái à, cái hạt nó còn to lại nè rồi mình gây ra xong tiếp theo là mình chọn vào trứng nha thì à, mình sẽ chọn hết vào trong trứng luôn mình cho bột mì vô thì mình đảo cho thật là đều lên nha rất là đầy luôn mình đảo cái bột lên cho thật là đều lên mình đảo tay nha chứ mình không có đánh máy nha mình đảo từ từ ở dưới mình đảo lên mùi lá dưới rất là thơm à cô chú đó. mình à, chọn một mi xong rồi chuẩn bị khuôn lò để mình nướng bánh này lên nha cách làm rất, rất là dễ lý do là mình không cho vani vô đây là do mình có lá dứa rồi nha thì cái mùi hương lá dứa rất là thơm mình không cần phải cho vani vô đây nha cô chú anh chị gắng à, cố gắng mình à, đảo cho cái bột này cho nó thật là đều ra nha cho bột mì á, nó không còn dính khói lại nha rồi à, tiếp theo á, là mình chuẩn bị khuôn để mình nướng bánh nha thì ở đây là mình có khuôn nhôm nha mình dùng bốn khuôn nhôm để mình nướng đó bốn khuôn nhôm nè và bây giờ là cái khuôn này thì mình không cần phải thoa dầu nha mình à, lót giấy thì cô chú à, mua giấy à, lót bánh cô chú lót vào đây nha giấy thì có rất là nhiều loại loại giấy A4 cô chú mua giấy A4 cô chú tẩm dầu hoặc là cô chú có thể mua giấy giấy dầu để mình lót bánh nha rồi mình cho giấy vào đây mình cho vào bốn khuôn nè đó rồi mình à, lót xung quanh luôn nha nếu mà mình không lót xung quanh đó thì à, nó dính đó tại vì à, mình à, đổ bột vô đây thì à, cái nhiệt độ của cái lò của mình đó nó chưa có nóng liền á thì nó sẽ dính khuôn mình phải lót giấy mình lấy bánh ra nó cũng dễ nữa đó mình lót hết bốn cái này luôn nha rồi mình được ờ, được bốn ờ, dĩ nha tiếp theo là mình ờ, sẽ cho bọt vào đây để mình đem vô là mình nướng nha thì bọt được quậy sẵn rồi nè nó tan mịn nữa rồi nè mình cho vô nha đó mình cho bọt vào đây mình cho lưng thôi nha vừa lưng rồi dĩ thứ hai rồi tiếp tục vị thứ ba rồi còn lại thì mình cho dĩ thứ tư nha mùi thơm lá dứa rất là thơm luôn rồi như vậy là mình được 4 dĩ nha à, tiếp theo đó là mình à, sẽ đem vô, vô lò để mình nướng bánh này lên nha rồi như vậy là mình à, chuẩn bị mình nướng bánh nha quý cô chú đó mình chuẩn bị lò rồi mình lấy à, bánh mình để vô lò nha thì mình được 4 dĩ mình được bốn cái bánh nè thì đây là bánh bông lan ổ hương dứa nha rất là thơm mùi dứa luôn rồi mình à, chuẩn bị mình nướng nha thì ở đây á, là mình à, nướng với nhiệt độ là 160 đến 170 độ C nha thì thời gian mình nướng có khoảng à, 7 8 phút rồi mời cô chú anh chị đợi mình khoảng 7 8 phút coi bánh như thế nào nha rồi thời gian của mình à, mình nướng bánh à, này khoảng 7 à, phút á, tiếp theo á, là mình thử bánh nha nó vàng phía trên này nè đó nó vàng thì à, bánh chín rồi đó mình thử bánh nếu mà còn dính bột á, thì cái bánh nó không chín nha mà nếu mà không dính bọt thì cái bánh nó chín rồi dùng cái que mình thử nè giờ bánh nó chín rồi đó cô chú anh chị thì mình à, lấy bánh này ra nha rồi mình à, lấy ra được bốn à, cái bánh cô chú anh chị thì hiện tại bây giờ nó cũng còn rất là nóng nha mình lấy ra thì mình lót giấy nè cô chú anh chị thì rất là dễ lấy mình lấy ra từ từ nha rồi mình lấy giấy bề phía ngoài này ra nè là mình lấy ờ, phía ngoài này ra nè đó cái bánh rất là ngon luôn cái bánh rất là ngon luôn nha đây để cho cô chú anh chị thấy à, cái bánh nè nó ờ, cái bánh này nếu mà nó đạt á, thì nó ờ, nhẹ nha nhẹ bánh và nó nó có độ đàn hồi nè nó mịn bọt nha như vậy nó mới đạt nha còn cái bánh mà nếu mà cái bánh mà không đạt á, là cái bánh nó nặng lắm với lại nó chai là cái bánh nó không đạt nha thì à, mình à, lấy ra nè rất là ngon luôn nha cô chú bánh rất là ngon luôn và rất là nở luôn có độ đàn hồi của bánh luôn nè đó bột rất là mịn luôn nha rồi giờ mình à, cắt thử ra cho cô chú thấy à, như thế nào nha rồi mình thử cái bánh này nha bột rất là mịn luôn nha mình làm bánh này là mình à, không cần dùng bột nở nha mình làm bằng hương dứa nè lá dứa nè đó rất là ngon luôn đó cô chú anh chị thấy à, cái bánh đó cô chú anh chị ta nhìn thấy cái bánh bột rất là mịn luôn nha bột rất là mịn và ngon nữa bánh à, hương dứa nha và như vậy là em chia sẻ đến à, quý cô chú anh chị và các bạn cách làm bánh bông lan à, lá dứa miền Tây đến đây là hết nha quý cô chú anh chị và các bạn đăng ký kênh chia sẻ và nhấn vào nút chuông để khi mình có video thì quý cô chú anh chị nhận được video mới nhất của mình nha và bây giờ mình xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị video tiếp theo nha